điện thoại xịn thì không rẻ mà điện thoại rẻ thì lại không xịn chỉ có tại mm điện thoại vừa rẻ vừa xịn